Ờ, xin chào các bác nhé, em tên là Minh nhé Thì hôm nay em có một cái ờ, khối pin mà hôm trước em có đăng ấy Thì khối pin này thì 3 ờ, phun 2 các bác ạ, 150A một cell các bác nhé 150A một cell, đây là 4 cell là tương đương hệ 4S ờ, nha bác nhé Thì pin này là pin dạng lipo bác nhé à, Có tản nhiệt dầu ở trong đấy Thì hiện tại thì em còn một khối này em nhập về nhưng mà uh, chỉ nếu mà anh em dùng ấy những máy tầm trung ấy thì dùng cái con này là hợp lý đấy dùng con này là hợp lý luôn uh, với ờ, giá cả thì em thông báo luôn nhé em chỉ còn một khối này thôi nhé em đang bán là giá của nó là 3 triệu 500 nghìn các bác nhé 150A các bác về gắn BMS vào đấy hệ này nếu mà anh em hệ chơi hệ năng lượng mặt trời thì cái pin này thực sự là quá ngon luôn các bác nhá đây pin là pin đấy này đấy em chưa còn đầu hàn đâu đây chưa còn đầu hàn luôn nhé đấy đấy đầu mới luôn đấy đây là lúc nãy tôi bóng em bóc ra đấy cứ không phải đâu nó đóng hàng này bóng ra đấy còn các bác chú ý cái này nhé, cái đầu tai cái đó này nó bắn bằng à, bắn bằng laser fiber nó bắn bằng laser fiber tạo ốc gen 3 không nhá đây gen 3 các bác thì bắt như thế này đấy đấy với giá cả của em đang đang à, đang bán là 3 triệu 500 nghìn nhé. đây thì em đăng video ngắn thôi đấy thì các bác nào có nhu cầu thì uh, alo em nhé hệ này thì bác nào chơi hệ lưu trữ mặt trời uh, hệ nhỏ nhỏ thì con này dùng quá ngon rồi các bác nhá đấy hôm trước có anh nhiều anh em hỏi quá mà em quên em không đăng lên đấy với 3 triệu 500 nghìn thôi đấy thì em cũng đấy thôi cái này là em em em, em thành lý lại cho anh em lỗ vốn thôi đấy thì anh em có nhu cầu nào anh em cần thì à, alo em nhé hệ 3,7s nhưng mà hệ này xả là 3C bác nhé nên là cái dùng này dùng hệ lưu trữ năng lượng mặt trời quá ngon em đang định làm hệ cái pách này để làm hệ à, cái à, đi dã ngoại ấy, làm một cái cái pin với cái hệ lưu trữ đây để đi ra ngoại nhưng một thời gian bận quá em không làm được thì em để lại anh em nào cùng đam mê có nhu cầu đây toàn bộ đây đấy cũng nặng khá nặng đấy bác ạ mười mấy cân đấy rồi ok em xin dừng video clip ở đây nhé các bác có nhu cầu alo em nhé